Xin kính chào quý vị các bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi trong 2.000 mã cổ phiếu trên thị trường mình biết chọn cổ phiếu nào? À, rồi ờ, cổ phiếu thì liệu có rủi ro gì không? Và triển vọng tương lai như nào? Hay câu hỏi cuối cùng đó là lợi suất đầu tư của nó sẽ là bao nhiêu? Và chúng ta biết rằng là với 2.000 mã trên cổ phiếu 2.000 ờ, mã cổ phiếu trên thị trường này thì việc lựa chọn cổ phiếu đã là một việc rất là khó khăn rồi. Và liệu có một cách nào đó để chúng ta để chiến thắng thị trường này hay không? Thì thông thường chúng ta sẽ có hai phương pháp phương pháp đầu tiên đó là phương pháp đi học và về đi học đấy thì chúng ta sẽ đi học ờ, từ cái lớp A bậc cờ vỡ lòng nhất cho đến những khóa chuyên sâu nhất và ở Adefin là chúng tôi có một cái khóa gọi là AZ Legend và trong cái khóa AZ Legend này nó sẽ hướng đến là cung cấp cho nhà đầu tư từng cái công cụ để có thể tự mình đánh giá và tự mình giải quyết tuy vậy kể cả khi bạn là một người đã có kiến thức về đầu tư rồi thì bạn vẫn cần có một người quản gia tin cậy một người có thể hỗ trợ anh chị trong việc đầu tư hay là một người để hỗ trợ những ý tưởng để anh chị ra quyết định đúng không ạ và trong đó thì Adefin cũng xin phép sẽ được làm uh, người đồng hành cùng anh chị làm một người quản gia tin cậy cho các nhà đầu tư đó với sản phẩm là YouTube hội viên thì uh, cái slogan của cái sản phẩm này đó là gì thứ nhất đó là phân tích chuyên sâu sinh lời vượt trội cái việc mà phân tích chuyên sâu hướng đến đó là làm sao để chọn những cổ phiếu mà chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn thị trường nói chung và chúng ta sẽ có niềm tin hơn và thành ra từ đó cái cái mức sinh lời sẽ vượt trội hơn so với thị trường chung khi mà quý vị tham gia vào chương trình YouTube hội viên quý vị sẽ có bốn ưu điểm một đó là được xem video chỉ dành riêng hội viên và đây là những video phân tích rất là chuyên sâu về cổ phiếu về ngành về vĩ mô và chỉ dành riêng cho hội viên mà sẽ không được public ở bất cứ một nơi nào cả Thứ hai, đó là sẽ nắm bắt cơ hội kịp thời khi mà cổ phiếu được đưa ra nó sẽ luôn luôn nằm vùng an toàn. Và vùng an toàn tức là gì? Tức là rủi ro sẽ bị giảm thiểu trong đó lợi nhuận có thể rất là lớn. Đó, nên thành ra là việc chúng ta đưa ra cổ phiếu tại những thời điểm mà à, định giá nó đang ở mức rất là hấp dẫn thì nó theo quan điểm của Tuấn nó rất là quan trọng. Và thứ ba, đó là nhận cơ hội đầu tư dài hạn. Chúng ta lại luôn luôn nhìn dài hạn về chất lượng trước khi chúng ta nhìn xem là trong ngắn hạn câu chuyện gì không và cuối cùng thứ tư đó là trong những điều kiện cụ thể thì chúng tôi sẽ luôn luôn cung cấp đến kiến thức nhà đầu tư như là kiến thức về quản trị danh mục đầu tư này, kiến thức về phân bổ ờ, tài sản, rồi kiến thức về à, lựa chọn cổ phiếu. Đó, và những cái kiến thức này sẽ được đưa vào xen kẽ trong những cái video về cơ hội đầu tư của chúng tôi. Và theo như theo cái như vậy thì Adefin cam kết về tư vấn chất lượng như sau. Một, đó là về chất lượng doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm những doanh nghiệp có chất lượng từ tốt đến xuất sắc để đưa vào trong danh mục để quý vị có thể theo dõi. Và à, khi mà chất lượng doanh nghiệp tốt như vậy rồi thì quý vị có thể an tâm nắm giữ trong 3 năm hay 5 năm. Thứ hai đó là vùng mua an toàn. Vùng mua an toàn hướng đến là nơi mà định giá cổ phiếu đang ở rất là rẻ. Và nếu như mà giá cổ phiếu có bị giảm thì cái phần giảm giá sẽ được ờ, giảm bớt đi trong khi đó phần tăng giá cái cơ hội sẽ cao hơn rất là nhiều và thứ ba đó là câu chuyện tăng trưởng tức là nếu như vùng mua an toàn nó chỉ là ở một điều kiện cần để thành công thì câu chuyện tăng trưởng chính là điều kiện đủ để thành công đó là triển vọng về vĩ mô câu chuyện dẫn dắt tăng trưởng của doanh nghiệp trong 1 đến 2 năm tới phải rất là hấp dẫn và cuối cùng nó sẽ là chia sẻ kiến thức à, thì Adefin sẽ tư vấn và phân bổ à, về kiến thức về phân bổ danh mục đầu tư hiệu quả cách vận hành và giải ngân hợp lý theo từng giai đoạn thị trường những lúc thị trường giảm chúng ta nên làm gì những lúc thị trường tăng chúng ta nên làm gì đó và à, thực tế triển khai thì à, như ở đây quý vị đã thấy rằng là chúng ta đã có rất nhiều video ở đây là đang sâu tạm đang chia sẻ tạm có 10 video và điều này một cái hiệu ứng mà Tuấn cũng không mong muốn ngay từ đầu đó là uh, thông thường các cổ phiếu được đưa ra thì rất là nhanh trong đó được tăng ít nhất là 10% gần như là sau khi video được công bố đây là một điều mà Tuấn không hề mong muốn, tôi không hề mong muốn mà tôi chỉ mong muốn rằng là chúng ta cố gắng lựa chọn những cổ phiếu mà trong dài hạn 3 năm, 5 năm nó đều rất là tốt, hiệu quả sinh lời đem lại chúng ta ở mức uh, hợp lý, hấp dẫn với chúng ta. Đó thì chúng ta đều đấy là quan trọng hơn. Và thậm chí đến hiện tại thì uh, cá nhân tôi cũng nhận được rất nhiều các ờ, lời chia sẻ của anh chị đã từng đã là hội viên và anh chị nói rằng là uh, các video này uh, đã hỗ trợ anh chị rất là nhiều trong cái uh, con đường đầu tư của anh chị và cách đăng ký YouTube hội viên nó rất là đơn giản anh chị chỉ cần vào trang YouTube à, xin lỗi trang hội viên youtube.atfin.vn và à, hoặc là quý vị để quét may may mã QR code này thời gian để đăng ký chỉ mất 5 phút 5 phút đăng ký và à, quý vị sẽ được ưu tiên phân tích các cổ phiếu quan tâm và hiệu suất đầu tư thì vượt trội đó quý vị chỉ mất 5 phút đăng ký và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến thời điểm này xin chào và hẹn gặp lại và rất mong quý vị anh chị sẽ đăng ký tham gia chương trình ờ, hội viên youtube này